bà có vậy nè đây con nướng nữa con bà với con cho có ăn cơm đi thì lúc bà có ăn cơm đi ừ kêu bà cố lên giọng nằm đi đỡ bà cố lên giọng nằm đi con kéo bà cố dậy con được không kéo bà cố nổi lên ti kéo bà cố lên võng nằm đi tì con kéo bà cố lên giọng nằm đi kéo bà cố nắm tay cố đưa cố lên giọng nằm đi kéo không nổi lên kéo bà cố lên đưa chân cho bà cố ờ, gãi đi xích lại đừng có dụi mắt nữa hát bài bà cố nghe ơi

đồ ra tắm đi tắm đi tắm đi tắm dầu hả tắm dầu tắm dầu nào trời Được không bà cố đi ti quậy quá nè có cái một gì gà ti rồi có cái một gì gà ti bố ơi. Không.

năm năm hả trái năm hả năm năm chưa? Nè. Dạ, rồi. Mua nè. Nên nè, nó cậu nó rút nó Đập cái lưng nhá Hãy đập cái lưng như ngày qua đau á nhảy xuống đập cái lưng vô cạnh giường á cái cọp á ờ cái cọp á ờ cái cọp á nhảy qua là cái cọp đau á không sợ hả sợ không ẩm hả à cậu hai ẩm bà nọ bà rồi đưa bà cổ ẩm con này cổ hỏng đâu được rồi. <laughs> té đó té cái cụp đó ừ té cái cụp đó bể đầu á ồ ồ bể đầu á nè khóc đi nhìn qua đây khóc nè nhìn qua đây khóc nè ờ, khóc đi rồi dân chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chạy chạy nhanh lên không sợ à không không hề là... không sợ kìa không sợ không? không sợ đó nhảy xuống đây ngoài thả cua dưới đất lùm la kìa cua cua dưới đất kìa nó bò lộn ngọn ngọn dưới chân kìa con nhảy xuống đi nó kẹp cái chân con liền đau quá ờ đau quá đưa đưa cho ngoài cố tha rồi đưa chân bà cố tha đi cố tha đi đưa chân vào cố tha chân cái tay đi đưa chân vô tay vào cố đi đưa chân vô tay vào cố kìa đó cổ tha chưa ừ. cố tha chân ti nè nghe con giải nó chạy đâu trên con đâu rồi xanh năm quá nhưng nay vớt cái cái đồ cắt những tay ngoại kiếm không có kiếm những cái